Xin chào tất cả mọi người Hôm nay chúng ta lại gặp nhau à, Tháng rồi các bạn Thì à, chúng ta nói về à, thắng Chỉnh thắng càng, thắng V, nè, thắng đĩa nè Thắng đĩa cáp Xin lỗi, à, thắng đĩa dầu Và hôm nay chúng ta nói về thắng đĩa cơ, thắng đĩa cáp đó Thì à, thật sự thì à, cái thắng à, đĩa à, dầu các bạn ráp vào gắn vào rất là dễ còn thắng đĩa cơ thì không phải không đơn giản mặc dù thắng đĩa cơ thắng không ăn hoạt động không ờ, cách cái hình thức hoạt động á, là nó cũng không có ờ, hiệu quả bằng cái thắng dầu rất khó gắn nếu chúng ta không biết kịp kỹ thuật đó, thì rất là khó gắn cái độ di động của nó các bạn cũng rộng hơn nè rộng hơn và lên xuống nó vẫn rộng hơn nói chung về góc độ và cái phạm vi để nó di chuyển ờ, theo hình tròn á qua lại lên xuống nói chung đi nhiều bốn hướng á thì nó rộng hơn cái ờ, thắng dầu rất là nhiều nhưng mà nó thắng cơ thắng đĩa cơ thường thì một bên chịu một bên thụ động và bên chủ động thì bên ờ, bên trong các bạn bên trong cái cái, bình mảnh bánh á thì thường là bên đó bên chịu có nhiều hãng làm vừa tăng bố hai bên luôn nha mặc dù cũng rất nhiều có nhiều hãng làm thắng đĩa cơ thì à, một chỉ à, bố thắng đá càng thắng á bố thắng á đá chỉ một bên thôi còn một bên chịu bên thụ động còn bên chủ động nha bên thụ động và bên chủ động nhưng mà họ cho tăng bố hai bên các bạn tăng bên đây tùy theo hãng nha có hãng làm bánh xe này có hãng làm ờ, tăng bằng lục giác hoặc lục giác sau rồi bên đây bên đây thường thường là không có bánh xe mà có cái con tảng cái con ờ, cũng lục giác các bạn lục giác hoặc lục giác sau chúng ta đút vào đưa nó vào chúng ta cũng xây theo bên phải đó. trái phải cũng đưa một bố vào thì những bố thắng rất là tiện cho các bạn các bạn chỉ gắn một lần thôi nhấn vào theo cái kỹ thuật nãy giờ tôi đã chia sẻ các bạn đó để như thấy vậy thôi thì nếu mà gắn vào thì à, khi các bạn chạy mòn chạy mòn á bóp càng ngày tay tháng ngày các bạn không cần căng cát căng, căng cát nha cái mã bố thắng này với cái mã đĩa bên đồng nó sao nhiều sàn cho nó vừa vừa tới rồi chúng ta bóp hành trình này bóp tay thắng á sau đó bóp tay thắng mà thấy nó còn cái độ à, cái độ sâu của càng thắng nó đi á, gần tới bi đông nó mới ăn gần tới cái di đông á, nó mới ăn thì các bạn xây cái này xây làm sao cho vừa thắng đĩa cơ đó các bạn thì nó hoạt động nó không có tốt nó chỉ có một loại một loại là một cái hãng sản xuất đó là tôi biết là thắng đĩa cơ trb R B phở đó thì hãng nó làm như giống như cái anh này đây thắng đĩa cơ dùng cáp địch kéo nhưng mà càng thắng hai càng thắng cùng hoạt động giống như thắng địa dầu hai bê tông cùng cùng lúc thắng đất ăn thì cái này thì hơi mắc nha thì à, à, các bạn biết những dòng xe mà bình dân hoặc nó chung là hơi rẻ tiền chút xíu mà học sinh cấp 2, cấp 3 đi rồi những anh em à, những anh những em trai sinh viên những bạn gái sinh viên và còn sinh viên đó thì người ta đâu có người ta còn đi học mà người ta đâu có tiền đâu mà người ta mua xe tốt đâu người ta phải dùng là cái phương tiện đi lại đi học và đi làm thì à, tôi gặp rất là nhiều họ tới đây bị cái bệnh này rất là nhiều thắng cống anh, mà họ không biết cái hoạt động đó thì à, hôm nay nhân tiện để tôi à, chia sẻ để cho những các bạn học sinh cấp 3 có thể nhà nếu mà xe hư đó có thể là alo đến Sài Gòn shop chỉ cách thôi không cần phải đem lại tại giờ từ nhà mà chạy tới xa quá rồi chỉnh cái thắng này tôi cũng không biết ăn bao nhiêu tiền mày làm dùm thì cũng hơi khó mà ăn mắc quá thì không giống ai đúng không nhưng học sinh người ta đâu làm đâu có, có tiền đâu học sinh mà thì ra hầu hết có số bạn bên đây là bên chịu thì khi chúng ta chỉnh thắng là đĩa thắng bắt buộc phải nằm sát bên đĩa má bên à, bên trong thì khi chúng ta bóp thắng á, là cái càng thắng à, càng chủ động ngoài đó đẩy vào mất bóp sát vô nếu chúng ta chỉnh cái đĩa thắng mà xa với cái má bên trong là chúng ta thắng không ăn các bạn thắng không ăn các bạn đi đường xa các bạn đổ đều vào mặt đó mặt trong đây khi các bạn à, bố thắng mà bố thắng nằm xa cái đĩa này xa quá đó thủ động mà là cố định mà xin lỗi bên đây là cố định bên đây cố định nha một bên cố định và một bên đẩy thì khi các bạn thắng đó thì bên đây đẩy vào mà còn độ hở thì đẩy ép cái đĩa này đĩa nó có độ đàn hồi uống theo thì không ăn các bạn thắng không có hiệu thắng không có cái độ ma sát giữa bố với lại cái càng thắng cái bố thắng này nè hai bố thắng gì cái cái má thang cái cái đĩa này nè không có cao sẽ nó trương hoài bạn phải chỉnh đưa thì thắng qua mà nếu mà đưa nhiều quá các bạn đưa nhiều quá thì cái tay thắng cái à, cái à, cái hành trình của cái à, má thắng ở đây nè nó đi vào nó ít quá tương heo này vào trong quá thì cái hành trình về cái cái bích tông này nè đây không phải bích tông nó hết bích tông hình bích tông nhưng mà bích tông hình đi xoắn đi đi xoắn thì nó đẩy vào ngắn quá thì ở trên tay thắng các bạn bớt á trên tay thắng các bạn bớt á giữa cái tay thắng và ghi đông nó có độ hở khoảng chừng 8 gần gần 10 uh, trung bình là 9 8 phân giờ các bạn vừa bớt bớt là vừa tới nó không có lực khi các bạn bớt thắng đó thì càng thắng nó đi vô ít nhất là khoảng 2 cm ít nhất phải 2 cm ít nhất phải nó có cái lực để cho các bạn giống như cái trớn vậy quán tính đẩy cạch vô thế này nè thì các bạn thắng đắt lại miếng thắng này đẩy nè mắc vô nè kế bên nó mắc đẩy vô tới nó không có lực ép mạnh thắng không này như một võ sĩ các bạn nếu mà đánh đối thủ phải không đánh đối thủ mà đánh vừa đủ đánh thế nè vừa tới vừa tới được rất là mạnh là các bạn có cái hành trình dài nè đúng không còn nếu mà kế bên nó đánh không có lực không ra được lực thì cái tay chúng ta thắng thì bóp đó, nó có cái độ di chuyển để cái cái, cái độ à, độ sâu đó để cho đi tới thì nó thắng rất là thắng ăn rất là mạnh trước khi trước khi các bạn gắn à, cái thắng này vào thì các bạn dùng ốc dít nếu mà cái này lục giác ốc dít xin lỗi lục giác hoặc lục giác sau thì dùng tuôn còn nếu bánh xe này thì các bạn xây nhìn một mắt nha bạn xây xây cho đến khi cái bố thắng đó nó già nó vào trong nó vào trong gần bằng mặt gần bằng cái mặt cái cái đường rãnh cái đường rãnh để à, cái đĩa đi vào đó. rồi sau đó các bạn dặn ra đó, các bạn nhận ra các bạn để ý từ cái đường rãnh đó, cái khe đó nó đi ra ngoài khoảng một ly maximum là một ly rưỡi nhiều quá không tốt như các bạn nhiều quá thì cái cái độ hở nó bị hẹp đi thì sau này sau khi các bạn ờ, gắn thắng vào thì cái hành trình này đi thấp lắm nè đi thấp á thì các bạn bớt thắng bớt nhẹ vô là không tới rồi nó không đủ lực để chúng ta dịch không đủ lực ép thì độ ma sát giữa cái hai bố thắng cái đĩa đó nó không không không nhiều thì xe nó sẽ bị trượt gá vô sườn gá vô sườn các bạn canh cái đĩa gần bằng cái mặt đó tạm thời thôi nói chung là không chính xác lắm canh làm sao bốn mặt phẳng phải song song nha bốn mặt phẳng song song và đĩa cái má đĩa bên tay trái đó phải sát bên trong bánh đó phải sát với cái má bố thắng phía bên trong sát rồi chúng ta siết lại còn đo cáp này kia là sao cái này thắng này nó bắt khác kháng khác thắng kia nha giống như trước đo xong bằng siết chữ cứng xây tôi có làm video minh họa đó các bạn xem siết cho uh, siết lục giác mới ổn lục giác cho cứng cứng xong rồi các bạn mới à, nâng chiếc xe lên có đầu treo đó hoặc các bạn nâng lên như vậy các bạn quay các bạn chỉnh từ từ thử ra vô cho cái là làm sao cho cái má thắng bên đây càng sát đĩa càng tốt mà không cọ không có tiếng kêu nha không bị à, cọ nếu mình cọ là cái bánh quay sẽ bị nặng đúng, đúng không rồi chính xác còn nếu mà cái đĩa các bạn mà nó cong chút xíu đó, thì các bạn chỉnh ngay chỗ độ cong mà cong về bên trong cong về phía bên trong vừa bằng mặt đó thì chúng ta không có, có à, lựa chọn nào khác tại đĩa nó cong mà đĩa mới mà nó cong ít quá bây giờ mình phải xài chứ không phải như mình bỏ đúng không rồi bây giờ rồi chính xác bạn siết cứng sau đó các bạn đo các bạn cái bóp cái, cái à, cò thắng này nè cho bạn bóp bằng tay bạn xem hành trình đi nhiều ít rồi tôi giả sử nha để tháng tôi bắt vào nha rồi tôi bóp nè về được nè các bạn còn nếu các bạn thúc sát quá nha các bạn xem nha các bạn thấy không thúc sát quá nè thua đây bất không có lực không có lực thắng dầu ST của Shimano nó làm khác với Otus Alivio đều rệt đều rê thì nó khác còn ST á, làm cái độ 7 á, cái độ 7 á, cái độ 7 nó góc độ 7 vào trong các bạn nhẹ lắm nó, nó ăn gian mà thằng kia thì cái độ 7 cái tay nó dài ra độ 7 cái mặt bóp vô còn ST nó làm nó đưa ra ngoài nè cái đầu nó đưa ra ngoài cái ta thắng đó nha tôi nói về ta thắng dầu của ST tôi đưa ra ngoài xong cái, cái cò đó, lượng vô trong chút xíu các bạn chỉ bóp nhẹ cái à, là coi như nó qua cái độ 7 rồi nó nhẹ là nó bật nó chạy vô được anh này nè tương tự ha ít quá nè xả ra ok thì uh, khi chỉnh tháng này á các bạn phải lưu ý giùm tôi là chỉnh má thắng trong tôi nói lại nha má thắng trong tất bốn mặt thẳng song song là điều kiện thứ nhất rồi má thắng đĩa má má đĩa trong má đĩa trong phải sát với má bố thắng bên trong sát bố thắng bên trong và độ hở bên ngoài đó độ hở nè độ hở bên ngoài của cái, để dành cho cái hành trình của cái bố phía ngoài đi vào trong